Vâng, vâng. Quay dưới nè đang quay bạn dưới kia dạ, gì dạ. Hả? Nó đã tá nhanh vô trước được dạ. mình Chí quay viết làm gì? làm mời ăn siêu việt Ok với trời Ủa anh nói đây cho anh Mà anh nói cái hãng bên đây nằm đâu Báo người nào báo Đi là tới cơ quan mình nói gì <laughs> lấy cái miếng cuối này của nó là lấy cái đế của nó lại cái miếng gáo của nó thôi Để cho nó nó cũ làm cái gáo này cũ lại nè ừ. cái đèn làm giữ lại lấy miếng kiến này qua đền cho nó ra cũng được ừ, nó nó là giữ hiện trạng lại hả dở thì ra thôi chứ giờ gắn nguyên này vô là chết tại vì gắn vô nguyên này mình mới luôn nhìn nó biết liền rồi năng vậy kêu chị lại Hữu Sơn cỡ nào không biết nữa Thay trời lại thôi Nó có áo bằng cổ và áo bằng qua Để còn chơi nó có thể biết cái này nó